Cô nhóc làm gì để cho cây đau Chỉ để cho bao hồn đến lần tiếng hạ đêm người Bao nhiêu chuyện xưa hôm nay đêm sau ba đứa chia tay luôn nhường nhau nay tranh giành chuyện chưa hôm nay vẫn em có bên tự do không gian nào anh em